xuân sang thấy trong lòng mình chứa tràn tiếng pháo vui và nó đây ôi rộn ràng kìa mùa xuân đang đến trước thềm gần xa nhịp nhẹ xuân đến nghe